Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em tổng thể là máy sản phẩm đột dập là 11 dao cho cửa nùa Sifa hệ 93 thế hệ mới nhất Đấy. Và ngày hôm nay tôi sẽ đột thử test thử cho anh em xem Đây là cái ờ, cây ờ, cây trơn Đấy. Đây chúng ta sẽ đột dập số 7 anh em thấy chưa vết đột của nó thì rất là ngọt rất là sắc nét luôn đây là nhôm sinh pha nhập khẩu dày hai ni anh em nhé đấy mà đột nó rất là ngọt luôn Xin uh, kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề trung kính. Uh, chào mừng uh, toàn thể tất cả anh em đã đến với kênh uh, máy sản xuất cửa nhôm Phát Tô và ngày hôm nay thì uh, đầu tháng 4 em cũng xin chúc cho toàn thể tất cả anh em trong nghề trung kính thì uh, luôn luôn có một sức khỏe dồi dào vượt qua được uh, dịch bệnh uh, corona đang hành hoành. Vâng, uh, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho toàn thể tất cả anh em trong nghề nhung kính là cái sản phẩm máy hộp dập cho cửa nhôm của Sinfa. Dạ vâng, thì nói đến cửa nhôm Sinfa ấy thì là có thể một số anh em có thể chưa từng ờ, làm có thể chưa biết được đấy, thì em sẽ giới thiệu cho anh em quy trình để có thể sản xuất được cửa nhôm sinh pha thì đối với cửa nhôm sinh pha cửa đi thì có thể tất cả chúng ta sẽ sử dụng là cái công nghệ máy ép góc rồi để ép ra cái góc cửa như thế này đấy còn đối với sản phẩm là cửa đùa sinh pha thì anh em làm việc là không cần phải ép góc là bắt buộc là phải có cái máy thổi dập thì là mới nổ nỗ để chúng ta là mới hoàn thiện cái hộp cửa đùa sinh pha được Dạ vâng thì ngay bên cạnh của tôi đây thì đây là hai cái sản phẩm máy bột dập cho cửa lùa của Sinfa. Thì Sinfa thì là nó sẽ có ba cái loại cửa lùa cơ bản của Sinfa. Thứ nhất là lùa Sinfa năm thứ hai là lùa Sinfa là 87, thứ ba là lùa Sinfa 93 này có ba loại. Đấy thì ở ngoài Bắc ấy, thì các bác đa phần phổ biến sử dụng cái loại lùa là 93 này là nhiều. Đấy còn ở khu vực trong miền Nam là các bác hay sử dụng cái loại Sinfa lùa năm này là nhiều. Đấy thì để có thể cho các bác hiểu hơn Đấy và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em cái sản phẩm máy đột dập cho cửa lùa sinh pha 93 thế hệ mới nhất này. Thì đây là cái sản phẩm máy đột dập nhập khẩu của công ty Factor Việt Nam. Thì cái sản phẩm nhập khẩu này thì đều có tất cả là có logo thương hiệu của Factor. Đấy, được là đính kèm ở trên sản phẩm ở đây. Và tất cả hệ thống máy đây thì nó đều sử dụng bằng bít tông, úc niền và bít tông này của nó sử dụng bít tông nhôm rất là chắc chắn luôn. Đấy, tất cả các hệ thống máy bít tông nó đều có thêm hệ thống van xả giảm âm Đấy. và ngoài ra đặc biệt hơn nữa là nó có thêm tích hợp hệ thống cốc lọc không khí để nó lọc bỏ tất cả những cái bụi bẩn hơi nước đi giúp đỡ cho hệ thống là cái bê tông hoạt động lâu dài và ổn định nhất được đấy và đây là cái hệ thống bàn đạp đấy là hệ thống bằng hơi là anh em chỉ cần cắm hơi vào thôi là bắt đầu anh em là là đột xuống thôi đấy rất là nhẹ nhàng êm ái và ngoài ra cái hệ thống là cốc lọc khí là chúng tôi tích hợp thêm là bên cạnh đây là một cái khóa cái khóa này thì nó rất là tốt có thể là nhà một số anh em có trẻ con đấy thì khi anh em làm xong có thể anh em là chuyển về chế độ khóa này thì có thể khi cái bàn đạp này chúng ta đạp xuống là nó sẽ không có tác dụng nữa khi anh em làm anh em mở ra đấy thì bắt đầu chúng ta lại đạp xuống là bàn đạp nó có tác dụng luôn thì nó tránh cho trẻ con là nghịch vào máy nó rất là nguy hiểm luôn vâng thì tất cả cái hệ thống là máy nhập khẩu này cái hệ thống dao của nó này nó được tôi luyện rất là kỹ những hệ thống dao này nó được tôi luyện rất là kỹ vì thế là nó rất là ổn định luôn dập nó rất là ngọt không bao giờ bị móp nhôm và không bao giờ bị nuôi nhôm luôn hệ thống bệ máy của nó thì nó rất là dày dặn chắc chắn luôn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em là công dụng của cái máy sản phẩm là đột dập sinh phan 193 này cái sản phẩm sinh phan 193 này nó tổng thể là nó có 11 dao dạ vâng dao đầu tiên dao số 1 đây ạ dao số 1 đây là dùng để đột nỗ vít trong cộng là ray bánh xe đầu dưới cây trơn Tiếp theo là dao số 2 Dao số 2 là đột nỗ vít ngoài cộng ray bánh xe đầu dưới cây trơn Tiếp theo là dao số 3 bên cạnh đây là đột nỗ vít trong đầu trên cây trơn cộng cây móc Dao số 4 đấy ạ là dùng để là đột nỗ vít ngoài đầu trên của cây trơn cộng cây móc Tiếp theo là dao số 5 Dao số 5 là dùng để đột nỗ vít ngoài cộng ray bánh xe đầu dưới của cây móc đứng đó số 6 đây là dùng để là đột nỗ thoát nước của khung bao cộng là cánh cửa sổ sinh pha 55 tiếp theo là ra số 7 ra số 7 đây dùng để đột là cắt hèm cây trơn cộng cây móc trên và phía mặt đằng sau đây nó là tiếp theo là dao số 8 dao số 8 đây là dùng để đột thoát nước của là ray uh, nồi 93 dao số 9 đây là dùng để đột nỗ bắt vít đầu trên cây khung bao đứng. dao số 10 là dùng để đột nỗ bắt vít đầu dưới khung bao ray bằng cộng dây cao thấp. Và cuối cùng là dao số 11 là dùng để là đột cắt gân khung bao. Đấy thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em tổng thể là máy sản phẩm đột dập là 11 dao cho cửa nùa sinh pha hệ 93 thế hệ mới nhất và vâng, ngày hôm nay tôi sẽ đột thử test thử cho anh em xem đây là cái ờ, cây ờ, cây trơn đấy đấy chúng ta sẽ đột dạp số 7 đấy. anh em thấy chưa vết đột của nó thì rất là ngọt rất là sắc nét luôn đây là nhôm Siva nhập khẩu dày 2 ni anh em nhé đấy mà đột nó rất là ngọt luôn đấy thì là Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho toàn thể tất cả anh em là cái công dụng chức năng của máy đột dập là của Sinfan 193 Đấy, thì ngoài ra chúng tôi cũng còn cung cấp tất cả các loại máy đột dập khác Đấy, cả đột khóa của những Sinfa luôn Đấy, thì đây là tổng kho máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa là lớn nhất miền Bắc của công ty Pasteur Việt Nam anh em và các bạn thì có nhu cầu thì đã đến địa chỉ miền Bắc tại bến xe Yên Nghĩa, Hòa Đông, Hà Nội chi nhánh miền Nam tại gần công viên Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh anh em và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều sản phẩm khác xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video